Một năm trước, ekip làm phim công đã có mặt tại Việt Nam để thực hiện các cảnh quay với bối cảnh tại Hạ Long, Ninh Bình, Quảng Bình. Sau 12 tháng thực hiện, bộ phim sẽ được công chiếu trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam bắt đầu từ ngày 10 tháng 3 năm 2017. Với những cảnh quay tập trung tại các địa điểm được School Iceland những danh lam cảnh lấy bối cảnh thập niên 1970 Phim kể về câu chuyện của một nhóm người, nhiều thành phần khác nhau như các nhà khoa học, à, lính, nhà thám hiểm, nhiếp ảnh gia, vân vân thì hợp thành một cái đội để khám phá hòn đảo à, bí hiểm và huyền thoại tại Thái Bình Dương. Hòn đảo này à, được phát hiện bởi chương trình à, bản đồ của NASA và được đặt tên là đảo Đầu Lâu và cũng là lãnh thổ của Công. và không có lý do gì để chúng ta không đến thưởng thức bộ phim công và đặc biệt với những kỹ xảo rất là đã mắt à, những màn đánh nhau giữa công và những con quái vật xem xong bộ phim công uh, não đầu lâu thì uh, đây là một cái bộ phim phim á, thì cảm giác đầu tiên là cảnh Việt Nam rất là đẹp quái vật thì nó hơi nhiều hơn cùng điện tới mà nó cũng là một cái điểm của một bộ phim rồi uh, diễn viên thì diễn tốt ngoài ra khi chúng ta xem bộ phim á cái phần credit á đặc biệt là có người Việt Nam rất là nhiều thì đây cũng là một niềm hạnh diện cho Việt Nam và đặc biệt khi kết thúc phần credit chúng ta sẽ được xem một cái đoạn ngắn ngắn mà chỉ có bạn nhớ lại Google để xem đoạn phim này nhé và nói chung thì ờ, chúng ta nên nên đến rạp để xem bộ phim này vì cảnh đẹp Việt Nam rất là nhiều Why are you keeping us here? I want to go home. Because there was no island when that Hi chào bạn, bạn có xem phim gì xong vậy? Ờ, mình có xem phim không xong Wow, bạn thấy phim như thế nào? À, nói chung là hơn mong đợi của hồi xưa bạn xem phần 1 chưa? Phần xưa đó Mình, mình coi đến phần trước rồi thì phần này chơi xem hơn nhiều Ờ, thường á, mình nghe khán giả nói á, là xem phim chủ yếu là do cảnh của Việt Nam Mà nội dung thì không có hay, mà thấy cảm nhận đúng không? à cứ trở bên này con công tập này quá lớn quá bự hả quá bự <laughs> mình không thích gì quá bự à. bự vừa vừa thôi còn ví dụ như nói về diễn viên á bạn thích ờ, anh diễn viên chính không một phần đi xem là một vì anh đó đúng không một phần xem gì và thật sự đây cũng là một bom tấn đúng không thì khán giả cũng đang rất là nao nước để xem bộ phim này thì uh, bạn khuyên là khán giả nên xem bộ phim này hay không đó mình mình chấm điểm thì ờ, bảy người oh. giờ chúng ta nên đi xem bộ phim này ha rồi cảm ơn bạn nhiều nha